Các bạn thân mến, sau đây sẽ là phần nhận định trận đấu, dự đoán tỷ số và soi kèo trận đấu giữa tuyển Argentina và đội tuyển Pháp trong khuôn khổ trận chung kết World Cup 2022 diễn ra vào 22 giờ ngày 18 tháng 12. Xứng tầm là một trận chung kết trong mơ, không có chỗ cho sai lầm. Trong lần cuối cùng Messi xuất hiện ở một vòng chung kết World Cup, người dân Argentina sẽ làm tất cả để siêu sao ấy lên ngôi. Còn với tuyển Pháp, họ rất khát khao gieo sầu cho đối phương nhằm khẳng định vị thế đội bóng số 1 hành tinh ở thời điểm hiện tại. Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp là một cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất đối với người hâm mộ túc cầu giáo. Cả Argen lẫn Pháp đều đã trình diễn một phong độ ấn tượng cùng với rất nhiều màn so tài cảm xúc cho cổ động viên. Đáng chú ý là hai đội bóng nói trên đều đang đi tìm ngôi sao thứ ba trên ngực áo bởi vì họ đều có cùng hai lần đăng quang trong lịch sử giải đấu. Đối với Argentina, họ đang chờ đợi chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1986. Trong khi với tuyển Pháp thì họ lại đang khao khát trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công danh hiệu mình nắm giữ. Ở lần đối đầu gần nhất tại Cúp Thế giới, Argentina đã nhận thất bại 3-4 trước Pháp trong khuôn khổ vòng 18. Qua đó, chính thức dừng bước. Tuy nhiên đó đã là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại thì đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đang có tinh thần với quyết tâm rất cao. Ngay cả khi thiếu vắng những trụ cột, thì Les Blues vẫn đang cho thấy được sức mạnh đáng nể của mình. Việc họ có lên ngôi nếu có thể cũng là một điều hoàn toàn xứng đáng. World Cup 2022 đã bắt đầu theo một cách không thể tệ hại hơn được đối với Argentina. Ở lượt trận mở màn bảng C, Argentina bất ngờ thua ngược Ả Rập Xê Út cho dù đã có bàn mở tỷ số của Messi và chơi lớn lướt trong hiệp 1. Thất bại ngoài dự kiến này đã khiến Argentina chịu nhiều sức ép khi phải đối diện với nguy cơ bị loại sớm. Nhưng sau đó thì Argentina đã nhanh chóng khôi phục sức mạnh và thể hiện được tầm vóc của một ứng cử viên thực thụ cho danh hiệu vô địch. Argentina vẫn gặp khó khăn nhưng đều biết cách vượt qua để đi đến trận đấu cuối cùng. Chính siêu sao Messi đã khẳng định trận thua Ả Rập Xê Út rõ ràng là một trải nghiệm không dễ chịu một chút nào. Nhưng chúng tôi sau đó đã vượt qua 5 trận chung kết một cách xuất sắc để có mặt trong trận chung kết thực sự. Sau trận gặp Russia, Argentina đã chính thức có vé tham dự trận chung kết nhờ công của Messi và cú đúp của Alvarez ấn định tỷ số chung cuộc 3-0. Trước khi Messi đánh bại thủ thành Livakovic từ chấm 11m, Croatia là đội chơi nhỉnh hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới là 65%. Modric chơi bùng nổ ở tuyến trên, còn Messi gần như không có bóng ở nửa giờ hiệp 1. Nhưng gần kết thúc hiệp 1 thì Croatia phải choáng váng sau hai bàn thua ở phút thứ 34 và 39. Ở bàn thắng đầu tiên, sau pha phạm lỗi của cầu thủ Croatia, Messi thực hiện thành công cú phạt đền. Bàn thắng còn lại là từ sai lầm của Zoranovic và đồng đội. Alvarez đã dứt điểm thành công hạ gục thủ thành Levakovic. Sau hiệp 2 thì Argentina có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Đến phút thứ 69, Alvarez tiếp tục lập công và có được chiến thắng đẹp mắt 3-0 và gặp Pháp ở trận chung kết. Về phía đội tuyển Pháp, họ khởi đầu vòng bảng suôn sẻ hơn Argentina rất nhiều. Hai chiến thắng trong thế áp đảo trước Úc và Đan Mạch giúp Pháp sớm có vé vào vòng 18. Ở trận lượt cuối bảng D, cho dù thua Tunisia khi tung ra đội hình có tới 9 trên 11 cầu thủ thường xuyên dự bị, Pháp vẫn đứng đầu bảng. Trong 3 trận đấu ở các vòng loại trực tiếp, Pháp đã lần lượt hạ gục Ba Lan, Anh và Maroc. Những đối thủ không hề dễ chơi và có những chiến thuật rất khác nhau. Lối chơi tấn công của Pháp dồn khá nhiều bóng cho Mbappe. Nhưng khi cầu thủ này không ghi bàn ở vòng tứ kết và bán kết thì đã có những đồng đội khác thay nhau lập công để giúp Les Blues duy trì mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Pháp đã thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch World Cup năm nay. Cho dù mọi đối thủ là ai, họ cũng biết cách xoay chuyển tình thế mang về chiến thắng tuyệt đối. Dấu ấn được các ngôi sao thể hiện tốt nhất đó là hai bàn thắng của Chouameni và Giroud trước đội tuyển Anh, giúp gà trống tạo nên sự khác biệt cho đối thủ. Ở lượt trận vòng bán kết, khi gặp đội bóng Bắc Phi, cái tên có hàng phòng ngự ấn tượng từ đầu mùa giải, Mbappe và các đồng đội cũng không hề nao núng và chơi lớn át ngay từ đầu trận. Pháp phần nào cho thấy được hình bóng của một nhà vô địch khi vượt qua đội tuyển Anh ở trận tứ kết và giải quyết chú ngựa Morocco ở vòng bán kết. Trong hành trình tới World Cup 2022, cho dù những chú gà trống vẫn đủ sức mạnh khủng khiếp để lấn át mọi đối thủ. Với lối chơi hợp lý cùng với sự gắn kết các vị trí ở trên sân giúp tuyển Pháp tiếp tục gặp mặt đại kình địch Argentina ở lượt trận tranh cúp vàng sắp tới. Cả Argentina và Pháp đều là những đội bóng tấn công rất hay Điển hình là việc họ đang sở hữu những chân sút xuất sắc nhất giải là Messi và Mbappe cùng có 5 bàn. Alvarez và Giroud cùng có 4 bàn. Trận đấu đỉnh cao này sẽ là cơ hội cuối cùng để Messi có thể hoàn thành tâm nguyện anh đã ấp ủ trong cả sự nghiệp. Đó là đoạt chức vô địch World Cup cùng đội tuyển quê hương. Nếu làm được điều đó thì Messi sẽ thực sự trở thành huyền thoại bóng đá một cách hoàn hảo nhất. Tất nhiên để làm được điều đó, Messi sẽ phải nỗ lực tột bậc để chứng tỏ rằng anh xuất sắc hơn người đồng đội tại Paris Saint-Germain là Mbappe. Chân suốt người Pháp cũng đang chơi chói sáng tại World Cup năm nay và cuộc đối đầu giữa anh với Messi không chỉ quyết định đội nào sẽ đăng quang mà còn tạo điểm nhấn mạnh mẽ tới hai danh hiệu cá nhân cao quý đó là vua phá lưới và quả bóng vàng World Cup 2022. Về phong độ và lịch sử đối đầu Như đã nói ở trên thì cả Argentina và Pháp đều xứng đáng với chiếc cúp vàng World Cup năm nay. Tuy nhiên, nhiều khả năng Messi với khát khao của mình sẽ giúp cho đại diện đến từ Nam Mỹ có lần thứ ba vô địch trong lịch sử. Khả năng tạo đột biến và hủy diệt các hàng thủ của siêu sao 35 tuổi này đang là món vũ khí kinh hoàng của huấn luyện viên Scaloni. Cả hai đều đã để thua một trận ở vòng đấu bảng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Argentina đang là cái tên giành chiến thắng vượt trội với 4 lần. Tuy nhiên thì họ sẽ không thể quên nổi trận thua tuổi nhục 3-4 tại kỳ World Cup 2018. Đó cũng là thời điểm mà tốc độ của Mbappe đã đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự của đại diện Bắc Mỹ vì vậy mà Messi đang rất khát khao để có thể báo thù và mang lại niềm vui dành cho toàn thể người dân Argentina. Về thông tin lực lượng của hai đội Đội tuyển Argentina Acuna Montiel trở lại sau án treo giò Tuyển Pháp Lucas bị chấn thương Theo xác nhận từ huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp Trung vệ Dayot Upamecano đã có thể trở lại sau khi bị ốm Cả hai đã không thể dự trận đấu bán kết trước Maroc do bị cảm lạnh về đội hình dự kiến của hai đội. Argentina, cầu thủ Emertin, Acuna, Otamendi, Romero, Monila, Enzo, Paredes, Depol, Alister, Alvarez và Messi. Tuyển Pháp, các cầu thủ Loris, Theo, Upamecano, Vareni, Kundi, Rabiot, Chouameni, Dembele, Griezmann, Mbappe và Giroud. Những thông kê đáng chú ý của hai đội Argentina đã để thủng lưới 0,8 bàn mỗi trận Pháp cũng để thủng lưới 0,8 bàn trên một trận Nhưng chưa trận nào Pháp thủng lưới quá một bàn Argentina thắng kèo 4 trên 5 trận gần nhất tại World Cup Argentina và Pháp đã đối nhiệm đầu với nhau 12 lần Trong đó thì Argentina thắng 6 Pháp thắng 3 và có 3 trận hòa. Cùng với Messi, Kylian Mbappe là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup với 5 bàn thắng và trung bình là hai cú sút trúng đích mỗi trận. Antoine Griezmann hiện đang có trung bình là 3,4 đường truyền quan trọng mỗi trận và tỷ lệ truyền bóng chính xác là 85%. Griezmann cũng có 3 đường kiến tạo. Argentina đã ghi được 12 bàn thắng tại World Cup năm nay. Trong đó, Alvarez ghi 4 bàn và Messi có 5 pha lập công. Julian Alvarez đã có 4 bàn thắng và trung bình là 1,6 cú sút trúng đích mỗi trận. Alvarez duy trì được tỷ lệ chuyền bóng là 75%. Về tỷ lệ kèo nhà cái, nhìn vào 3 trận đối đầu mới đây, Pháp Đội là đội bóng cửa trên khi chạm mặt Argentina. Trong đó ở cuộc động độ mới nhất tại World Cup 2018, gà trống Gola đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-3 khi nhập cuộc với kèo chấp chênh lệch là âm 1 trên 4. Trở lại với trận chung kết World Cup năm nay, giới điều hành thị trường đã đưa ra mức tỷ lệ hòa được thua dành cho hai đội. Rõ ràng là cơ hội chiến thắng đang được chia đều cho cả hai, cả Pháp lẫn England. Theo phân tích trực quan thì Pháp là đội bóng đáng tin hơn ở kèo hòa được thua. Nên nhớ rằng Les Blues cũng sở hữu đội hình đồng đều, có chiều sâu ở mọi vị trí. Song song với đó thì thầy trò huấn luyện viên De cũng sở hữu phong độ ổn định khi thắng 5 trên 6 trận đá tại World Cup 2022. Trong đó họ thắng 5 trên 6 kèo. Ở bên kia, Argentina là một đội bóng thất thường khi để thua 2 trên 3 kèo mới đây. Tại World Cup năm nay, tỷ lệ thắng kèo của Argentina chỉ là 50%, thắng 3 kèo và thua 3 kèo. Và giới đầu tư sẽ phải cân nhắc khi đặt niềm tin vào Messi và đồng đội. Tỷ lệ kèo nhà cái được đưa ra là 0 0. Các chuyên gia khuyên lựa chọn pháp thắng kèo. Về kèo tài xỉu, tỷ lệ kèo tài xỉu là 2. Với tính chất là trận chung kết nên rất khó có thể dự đoán được tỷ số trận này. Nhưng chúng tôi vẫn tin vào một trận đấu có tỷ số cao vì hàng công của hai đội đều đang ở điểm rơi phong độ. Chính vì thế, khả năng nổ tài tỷ lệ sẽ cao xảy ra. Các chuyên gia khuyên lựa chọn kèo tài xỉu, chọn tài. Dự đoán hiệp 1 Đội tuyển Argentina chắc chắn sẽ được đánh giá là đội chiếu dưới trong màn so tài này. Tuy nhiên thì mức cực đồng banh cũng là một cửa thú vị để người chơi có thể đưa ra dự đoán của mình. Nhiều khả năng Messi và các đồng đội sẽ kết thúc 45 phút đầu tiên với kết quả hòa không bàn thắng. Về Fulham, đây sẽ là một hiệp đấu quyết định sự thành bại của hai đội mạnh nhất World Cup năm nay. Pháp với những cái tên vượt trội sẽ giành quyền kiểm soát và tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Nhưng Argentina với khả năng chuyển đổi trạng thái ấn tượng sẽ là thử thách cho hàng thủ của nhà đương kim vô địch. Nên chọn kèo Argentina không. Về kèo ném biên, Đội ném biên đầu tiên Đây là kèo dựa rất nhiều vào cái tên nào sẽ ném biên đầu tiên trong màn đấu đầu này Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn Pháp ở cửa này Về đội ném biên đầu tiên hiệp 2 Nếu như Pháp là đội giao bóng đầu tiên Thì Argen sẽ rất có thể trở thành cái tên của đội ném biên đầu tiên hiệp 2 Với việc tập trung tấn công từ hai biên Đại diện đến từ Nam Mỹ chắc chắn sẽ muốn khuét vào hành lang hai biên của những chú gà trống Goloa. Về đội ném biên cuối cùng,